Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh thông tin trên quan. Hôm nay mình xin gửi đến mọi người nội dung của một cái thông báo số 041 từ ban giám đốc công ty đến người lao động thuộc VT, VT2, VT3 Sao Khuê, MV, Di Hưng, TMTC, Mỹ Tho về việc hỗ trợ tranh lệch giữa số tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp và lương tối thiểu vùng số 041. Mọi người chịu khó nghe mình đọc nhé. Đọc xong từ đầu đến cuối rồi mình sẽ phân tích cho mọi người ai không hiểu thì mình sẽ giải thích cho mọi người hiểu thì thôi. Ok chưa? Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bắt đầu nào. Căn cứ vào quyết định số 28/2021 QĐ-TTG của chủ của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Xin lỗi mình đọc hơi nhanh, nó hơi vội á, cho nên mọi người nó có sai sót gì mọi người thông cảm nhé. Ban giám đốc công ty và ban chấp hành công đoàn hỗ trợ người lao động trong việc hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để người lao động có thể nhận được khoản hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, để đảm bảo thu nhập cho người lao động ổn định mức lương tối thiểu vùng, ban giám đốc và ban chấp hành công đoàn quyết định chi hỗ trợ thêm khoản chênh lệch giữa số tiền người lao động nhận từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp và 50% mức lương tối thiểu vùng của một tháng. Kế hoạch cụ thể như sau: phạm vi áp dụng toàn thể người lao động, đối tượng áp dụng người lao động nhận lương ngừng việc bằng 50% lương tối thiểu vùng trên một tháng và được nhận số tiền hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp bằng dưới 50% lương tối thiểu vùng thì sẽ được công ty hỗ trợ thêm phần chênh lệch để bằng 100% mức lương tối thiểu vùng. 3. Mức lương hỗ trợ từ công ty và kế hoạch chi trả. A. Mức hỗ trợ theo tháng tính hưởng chi tiết bên dưới. Mức hỗ trợ theo bảng tính hưởng chi tiết bên dưới. B. Ngày chi trả thứ tư ngày 20 tháng 10 năm 2021. C. Hình thức thanh toán chuyển khoản qua tài khoản chi trả lương. 4. Cách tính căn cứ vào thâm niên tham gia bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội xét duyệt. Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng. Số tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 1 triệu 800 ngàn đồng. 50% mức lương vùng 1 là 2 triệu 210 ngàn đồng. 50% mức lương vùng 2 là 1 triệu 960 ngàn đồng. Phần công ty hỗ trợ chênh lệch cho người lao động thuộc vùng 1 là 410 ngàn đồng trên một người. Phần công ty hỗ trợ thêm cho người lao động thuộc vùng 2 là 160 ngàn đồng trên một người. Thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng thì số tiền từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ là 2 triệu 100 ngàn đồng. 50% mức lương vùng là 2 triệu 210 ngàn đồng. 50% mức lương vùng 2 là 1 triệu 960 ngàn đồng. Phần công ty hỗ trợ thêm cho người lao động thuộc vùng 1 là 110 ngàn đồng. Và phần công ty hỗ trợ thêm cho người lao động thuộc vùng 2 là 0 đồng. Và tương tự, những người từ 60 tháng đến 84 tháng thì đã được nhận rất là nhiều cái khoản hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp rồi, cho nên công ty sẽ không hỗ trợ nữa. Mọi người xem hết đi, tí mình giải thích cho rõ nhé. Còn à, đóng bảo hiểm được bao nhiêu năm thì được hưởng bao nhiêu thì mọi người xem ở trong video mình có nhé trong mấy cái phần hướng dẫn người lao động nhận bảo hiểm nhận hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp ấy đóng được bao nhiêu năm được bao nhiêu tiền trong nó có mọi người mà chịu khó vào video xem nhé ví dụ cụ thể như sau ví dụ một cách tính số tiền phần tranh lệch hỗ trợ thêm từ công ty mức lương tối thiểu vùng là 4 triệu 420 ngàn đồng trên một tháng thì 50% lương tối thiểu vùng là 2 triệu 210 ngàn đồng trên một tháng trường hợp tham gia bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng thì mức chính phủ hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ là 1 triệu 800 ngàn đồng đó tức là dưới 12 tháng đó thì số tiền công ty hỗ trợ thêm phần tranh lệch bằng với 4 triệu 420 ngàn trừ đi 2 triệu 210 ngàn cộng với 1 triệu 800 ngàn thì ra là chênh lệch là 410 ngàn đồng thì công ty sẽ bù cho đủ ai không hiểu tí tóm tắt cho nhé trường hợp tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 12 tháng đến dưới 60 tháng mức chính phủ hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là 2 triệu 100 ngàn đồng Số tiền công ty hỗ trợ thêm phần tranh lệch sẽ bằng 4 triệu 420 ngàn đồng, tức là lương vùng đó. Trừ đi 2 triệu 210 ngàn đồng cộng với 2 triệu 100 ngàn đồng bằng 110 ngàn đồng. Ví dụ 2, mức lương tối thiểu vùng là 3 triệu 920 ngàn đồng thì 50% nó sẽ là 1 triệu 960 ngàn đồng. Thì mức hỗ trợ đối với người lao động mà đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng sẽ là số tiền công ty hỗ trợ phần tranh lệch là 3 triệu 920 ngàn đồng trừ đi 1 triệu 960 ngàn đồng trọng cộng với 1 triệu 800 ngàn đồng thì bằng 160 ngàn đồng đấy nội dung thông báo chỉ có vậy thôi thì mình xin phép là mình tóm tắt lại như sau nhé đấy mọi người coi mộc của ban giám đốc công đoàn à ban giám đốc <laughs> xin lỗi xin lỗi mộc của ban giám đốc và chủ tịch công đoàn thì à, mình tóm tắt nội dung thông báo này như sau trước hết là mình nói luôn là cái thông báo này chỉ dành cho những người công nhân mới thôi bởi vì sao bởi vì Công đoàn hỗ trợ cho những tranh lệch giữa số tiền hỗ trợ từ bảo hiểm thất nghiệp và lương tối thiểu vùng. Thì những ai mà giờ này còn nghỉ ngưng việc, tất nhiên các bạn sẽ hưởng 50% lương vùng đúng không? Thì nếu những người công nhân mới thì 50% lương vùng là bao nhiêu? Là 2 triệu 210 ngàn đồng đối với người vùng 1 và 1 triệu 960 ngàn đồng đối với người vùng 2. Cộng với số tiền bảo hiểm thất nghiệp là đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng thì lên được bao nhiêu? Thì được 1 triệu 8 thôi và đóng đủ 12 tháng rồi nhưng mà dưới 60 tháng thì chỉ được 2 triệu mỗi một tháng thôi thì cái số tiền mà mà mà bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ cho bạn cộng với số tiền mà bạn nghỉ ngưng việc 50% đó nó không đủ với à, bằng lương vùng thì mới được hỗ trợ phần tranh lệch đúng không thì chỉ có những người mà công nhân mới làm đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng này và đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng rồi nhưng mà dưới 5 năm thì bạn nghỉ ngưng việc thì bạn sẽ được hỗ trợ thêm cái số tiền bảo hiểm thất nghiệp này và cộng với số tiền 50 lương vùng này thì vẫn chưa đủ bằng lương tối thiểu vùng thì công ty bù cho các bạn để cho đủ. Được chưa? Cảm ơn mọi người đã xem tin thì nội dung chỉ có vậy thôi. Thì có gì thiếu sót thì mong mọi người nó có góp ý và để lại bình luận cho mình nhé. Có gạch đá gì thì mọi người ném vào đây nhé. Mình nghèo chưa có tiền để xây nhà đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình xin phép dừng video ở đây.